Kim Tiến còn mạnh hơn cả Kim Tiền. Phụ nữ rắn nhất làm chính trị ở Việt Nam, đố ai quật cho được. Qua gần hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để lại nhiều tiêu cực, làm bất bình xã hội. Rất nhiều người dân chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng dân cứ chờ, ông Tổng cho chờ dài cổ. Còn bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thì lại nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông Nguyễn Thành Long mới chạm vào chiếc ghế Bộ trưởng, mới ăn vố đầu tiên là phải vào tù mặc áo Juventus. Trong khi đó, trong hơn 8 năm làm Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để xảy ra rất nhiều vụ việc tiêu cực, nhưng bà lướt sóng qua hết. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Trong việc bệnh viện tiêm nhầm vaccine bệnh sởi tại Quảng Trị khiến ba trẻ em tử vong vào tháng 7 năm 2013 và vụ Viện Thẩm mỹ phi tang xác nạn nhân đã có ý kiến nêu gọi bà Tiến nên từ chức. Tuy nhiên, dư luận xã hội không thể lay được bà. Rồi kế tiếp là vụ thuốc ung thư giả. Cụ thể là vào tháng 8 năm 2017, trong vụ công ty Việt Nam Pharma nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc công ty Việt Nam Pharma đã xác nhận em chồng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm phó giám đốc công ty này phụ trách đầu tư. Vậy mà cấp phó của bà Tiến là Trương Quốc Cường bị bắt, còn bà thì vẫn bình chân như vậy. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục nắm chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc và sức khỏe cán bộ trung ương cho đến ngày nghỉ hưu. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kỳ họp thứ 8. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề xuất kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và kỷ luật bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, kỷ luật chỉ là việc làm chiếu lệ vì bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã hạ cánh an toàn. Nếu không truy tố thì xem như bà Tiến không bị ảnh hưởng gì với án kỷ luật ấy cả. Đây là hình ảnh con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người mặc áo vest. Qua những gì sóng gió ở Bộ Y tế vừa qua, nhiều người ví von sức mạnh ngầm của bà Kim Tiến còn mạnh hơn cả Kim Tiền. Rất nhiều quan chức có nhiều tiền như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Trịnh Xuân Thanh, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long vân vân đều phải sổ khám Tuy nhiên, bà Tiến thì vững như bản thạch. Đã vậy mới đây, bà còn chạy trọt để con trai bà thăng tiến trong ngành y tế. Mới đây, cụ thể là vào ngày 27 tháng 7, con trai bà cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Quyết định về việc điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký. Năm nay 40 tuổi, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường đã tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có bằng thạc sĩ đại học tại Pháp và làm tiến sĩ ở Anh Quốc. Vào năm 2019, ông Hoàng Quốc Cường được bổ nhiệm làm viện phó Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức vụ cho đến ngày hôm nay. Tuy con bà Nguyễn Thị Kim Tiến được học hành bài bản nhưng trong xã hội không ít người cũng học hành bài bản như con bà mà không có cơ hội tiến thân như thế. Chỉ mới 40 tuổi mà nắm chức giám đốc sở được gọi là rất trẻ. Điều đặc biệt là ông Hoàng Quốc Cường chưa từng công tác tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Sự tuyên truyền này đã được cơ cấu hẳn hoi, mà điều đáng nói là người ký quyết định là bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Điều đó cho thấy quyền lực của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong Bộ Y tế còn rất lớn, dù bà đã về hưu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là quá nương tay với bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Một phụ nữ chỉ với cấp hàm bộ trưởng mà miễn nhiệm với án kỷ luật thì có thể nói bà Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ rắn nhất của hệ thống chính trị Đảng Cộng sản. Tại sao ông Tổng Trọng lại để yên cho bà cựu bộ trưởng này? Đây là một câu hỏi rất lớn. Phải chăng ông Tổng đốt lò có chọn lọc?